nó nói lẹ nó nói lẹ nó lẹ nó nói không biết gì không ở đây chúng ta ở đây chúng ta công tương tác cảm ơn rồi cảm ơn cảm ơn nha rồi cảm ơn anh đi đi hỏi biết nhiều không không còn nào biết hết không hiểu là nó lẹ mà thank you